trên phố vắng tanh rơi lạc trong mưa giáp chiếc lá như cay mây mông làn mưa lấp kín trời trong chiều nay thấm những lời anh đã nói trong mơ không gian dường như xe rất lạnh tâm hồn như cõi da bằng ta ngồi đây mênh mông nhớ thương một người mưa giăng sâu làn mưa lấp kín trời trong chiều nay thấm những lời anh đã nói trong mưa không gian dường như xe sắt lạnh tâm hồn như cõi giá bằng ta ngồi đây mênh mông nhớ thương một người mưa giăng sầu nhân thế mưa như du lòng ta giọt mưa lung linh như than chết ai đường một ngày bên nhau nay đã xa vắng người ơi mưa giăng sâu nhân thế mưa những duyên lòng ta giọt mưa lung linh như than trách ai